Thứ nhất, kiến thức cần nhớ của cái chương quang hình học này thì chúng ta bài học đầu tiên của chúng ta được học đó là bài về cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và khúc xạ ánh sáng là gì thì các con nhớ rồi, là hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi truyền qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt và có uh, khác nhau. Uh. Thế và sau đó thì các con được học về các loại thấu kính thì các con được học về hai loại thấu kính, đúng không nhỉ? Một loại là thấu kính hội tụ. Với thấu kính hội tụ thì các con à, đã biết rồi đó là nếu như khoảng cách từ vật đến à, thấu kính chúng ta tạm gọi là D. Nếu D lớn hơn F thì ta thu được ảnh thật ngược chiều và lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật phụ thuộc vào D. Và ở bài trước các con biết rồi là nếu D mà lớn hơn 2F thì trong trường hợp này ảnh sẽ là nhỏ hơn vật. Còn D mà nhỏ hơn 2F và lớn hơn F thì trong trường hợp này là ảnh thu được sẽ là lớn hơn vật. Còn nếu mà D mà nhỏ hơn F thì trong trường hợp này là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Đây là nhỏ hơn bằng thì ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Còn với thấu kính phân kỳ thì nếu là vật thật thì ta luôn thu được ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. Và ảnh này có một cái đặc điểm nữa đó là nó luôn nằm trong khoảng tiêu cự. Luôn nằm trong khoảng tiêu cự. Với thấu kính phân kỳ nhá, ở đây hội tụ thì có trường hợp là ảnh thật ờ, ngược chiều còn đây thì trong trường hợp này là luôn là ảnh ảo thôi.